xong bài khởi động bây giờ là chính thức là đến uh, bảy bài ngực của mình bảy bài ngực bốn bài vai Đó. mình sẽ dành cho hai ngày để tập tay cho nên là mình sẽ không tập tay sau nữa sáng ơi đấy, ghép của anh vào đây ờ, nhé ghép ghép ghép ghép là đó, ờ, mọi người có thể thấy là mỗi bên là 6 quả mỗi quả là 10 cân là mỗi bên là 60 cân ừ, mình sẽ đẩy ờ, bài ngực ngang này hai hiệp đó ngực đó, sau mình sẽ đẩy ngực trên đó ngực dưới sau đó lại đẩy vào ngực bài này thì nó nó vào bên trong nhiều hơn này đó sau mình sẽ đẩy sang ngực ngực ngoài này nữa cho bài này Đó. kiểu thế giao lưu anh em luôn nhỉ el poder robar. Guarda. bụng bụng bụng trời ơi toàn cười không biết bắn phát động nó to phình nha nó đập phát hốt lên này nó chờ tập tập nhiều hơn giảm nó bay xem xem hôm nay là không ờ, không đi hết được cái bài đấy bây giờ mình sẽ sang đến lượt bài đẩy này nó trên này đẩy đại ca vào ngực trên này bên ờ, bên kia thiếu 2,5 trên 5 Cải. Thank you. bây giờ mình sẽ đẩy lên bài ngực mình sẽ đẩy lên bài à, ngực dưới